Tam Beo cá xin chào à, tất cả các bạn nha Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồ câu cá tra sông Đơn giản, hiệu quả, dễ làm, không tốn quá nhiều tiền và thời gian Mình đã test bài mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi Thành phần bao nhiêu mình không có dấu đâu Có bao nhiêu thành phần mình sẽ hướng dẫn cho anh em Anh em làm anh em lên được cá đó là niềm vui của mình rồi rồi bây giờ xin mời tất cả anh em và các bạn cùng đóng xem mình làm một câu cá nha thành phần của chúng ta gồm có như sau các bạn đây là trứng gà các bạn chuẩn bị cho mình hai quả trứng gà như thế này nha các bạn chỉ cần hai quả là ok hai quả trứng gà phô mai con bò cười cho các bạn hai lát phô mai con bò cười nha đây là hai lát phô mai con bò cười thành phần chính của chúng ta đó chính là cám cá xay nhuyễn nha các bạn đây ở trong cái hộp nhỏ này của mình đó chính là cám cá xay nhuyễn nha các bạn đây ở trên này cái này cám cá các bạn với lại cắm cá này các bạn dùng à, loại nào cũng được nha đây là mình đã xay nhuyễn ra rồi lên mùi rất là tanh hăng nha các bạn rồi bây giờ các bạn à, cắm cá này các bạn dùng mình à, hai lạc cắm cá nha tùy theo các bạn muốn câu nhiều hay là các bạn muốn câu ít cắm cá nè đó mình để con cá đây lỡ mà mồi chúng ta mà nó bị nhão mình sẽ đổ thêm vô trộn thêm vô nha các bạn đây là trứng gà nè hai quả trứng gà nha một quả nè hai quả đó đây là phô mai các bạn hai lát phô mai con bò cười nha bán ve mồi này nó thích hợp cho chúng ta câu cá chai xong nha các bạn đơn giản hiệu quả dễ làm không tốn quá nhiều tiền và thời gian các bạn làm xong rồi các bạn à, để khoảng ở chừng à, một hai tiếng sau buộc kính lại một hai tiếng sau các bạn đem đi câu ok câu cá chai xong nó bây giờ mình sẽ à, bóp đều cái này ra nha các bạn trộn đều lên với mồi này chúng ta chỉ có mất từ 2 đến 3 phút thôi là các bạn có thể làm xong một bài mồi câu cá cha xong đơn giản và lại hiệu cực kỳ hiệu quả mình dám chắc với các bạn các bạn làm mày mồi của mình ờ, không sợ bị móm nha các bạn tha hồ cho các bạn kéo cá luôn thoải mái luôn lên mùi rất là thơm hăng tanh đó bây giờ các bạn ờ, cho thêm cắm cá vô cho mình cho mồi chúng ta nói nó có nó khô dính lại các bạn đó, cho vừa con cá vô ok mình thấy bài mồi này ở trên kênh của mình là đơn giản nhất mà rất rất rất là hiệu quả các bạn à, mình thấy các bạn ai cũng có thể làm được làm và trải nghiệm ngay xem thử bài mồi này có thực sự là hiệu quả với lại à, cá cha không nha các bạn chứ mình là mình test bài mồi này thành công ban đầu nha các bạn mình còn chờ riêng các bạn thôi thấy không rất nhanh chóng các bạn trộn qua trộn lại là có ngay một bài mồi để chúng ta câu cá tra xong vừa đơn giản vừa ít thời không tốn nhiều thời gian mà lại còn rẻ tiền nữa rất là dễ làm mà hiệu quả lại cao mình tin rằng các bạn sẽ thích bài mồi này của mình hả các bạn nếu các bạn thấy màu này của mình thật sự hay hiệu quả và hữu ích và và hãy nhớ cho mình xin một like và bấm đăng ký để giúp kênh mình càng ngày càng phát triển nha các bạn à, giúp mình có thêm động lực để mình à, sẽ làm những video hay những video mới nhớ mới nhất để dành tặng các bạn à, khoảng ở chừng à, một hai ngày nữa mình sẽ có video làm mồi câu cá tra là mồi câu cá lăng cá lăng cho các bạn à, có anh em đã yêu cầu mình làm mồi câu cá lăng thì mình sẽ làm mồi câu cá cá lăng cho các bạn thấy không chúng ta chỉ mất thời gian rất là ngắn thôi do mình hướng dẫn cho các bạn sẽ làm sẽ lâu hơn nếu các bạn làm mất có hai phút thôi các bạn trộn qua trộn lại bỏ bình kính lại rồi các bạn đem đi câu ok cá cha rất là nhạy mồi này nha các bạn thấy không để tiền các bạn mình nghĩ là á mồi mình không tốn quá bao nhiêu tiền đâu có chừng 15.000 đồng là nhiều lắm rồi hả các bạn thấy mồi mình đây về là xong rồi nè đó cái đơn giản phải không đó các bạn bỏ vô trong cái à, cái bịch túi bóng này nè các bạn buộc kín lại một hai tiếng sau các bạn đem đi câu các bạn câu xong bao bao các bạn rã mồi luôn từ mồi mồi chúng ta rất là dẻo rất dính rất là cao luôn đó ta hồi thích hợp cho các bạn câu cá cha có thể câu được cá chê chê xong cha chê xong nha các bạn đó vậy là xong em mồi của, của mình rồi nè đấy đơn giản các bạn đó, thì thôi à, các bạn đã xem video này của mình nha các bạn nếu thấy hay thì à, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình các bạn Xin chào Và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau Xin chúc cho tất cả các bạn làm bài mồi này của mình Đơn giản giản đơn này lên được thật nhiều cá tra khủng nha Và hãy nhớ chia sẻ nha các bạn Hẹn gặp lại các bạn nha